Đây, này là ngày Thanh Minh nè Thanh Minh là đến 3 tháng một tháng ta Đây, mỗi cái bắt cáo nha hoài hồi nãy có cái chậu đó ta cái chậu quét này được ta ờ. đi ra đi đã là đã bỏ khổ của nó tốt cả nhà luôn lon rồi còn hai lon này để cho sang rồi anh đem đất rồi ngồi xuống đẹp không ừ. dẫn em thôi. ok nè lấy hai lon rồi lỗ thùng này bỏ đây đi rồi ờ, chạy xe máy đi đây nè tại đâu chạy xe chạy mày kìa cái gì vậy từ từ từ từ để cũng dạ, chữ à. đi dạ sáng nè đi anh chọn đi làm chú làm chú xong quay về lắm về chồng bên dành đây là mộ của thằng em nha em mất đây năm nay nhiêu ta 38 38 tuổi năm nay cũng năm mấy hai năm rồi cả nhà wow mấy chị em anh em đã đến đốt nhang tuổi rất 38 chết mà để lại ba đứa con rồi một một người vợ rất là lùng lùng nhất trong đám bạch tuyết bởi chú lùng ừ. đây anh em đã đến thăm nghe ủng hộ chấm anh em làm ăn nghe sang ừ. ừ. cũng có bánh cũng có xôi chè là đầy đủ ngay sang cũng có bia rượu đồ uống với mọi người nha ừ. mà chết rồi bảy tám kg ừ, đẹp trai lắm đẹp trai bằng bằng bằng anh ba vinh không mà anh có ăn giờ đi đi hát rồi cho cho nghệ anh có anh không ừ đó anh lấy bộ hình chụp môi coi không gian rất là rộng lớn người sao cả nhà là một kiểu mẫu khuôn luôn cả nhà kiểu mẫu rất là đẹp khuôn viên này rất là đông và sợ về bấm lên về bấm lên là ngặt rồi đấy đâu ngoài ngoài đang vui quá, đang ngủ, đang ngủ, đang ngủ, đang ngủ, đang ngủ, ơi đâu đi chụp lại lên hàng chụp lại lên hàng ơi chậm đi một hai ba vô lên một hai ba vô vô ổng đi vô không vô ổng buồn nè vô ổng đứng đi Rồi, rồi, rồi. Rồi, bữa nay thấy không hả? Đây là chụp các con. trời ơi nó về miền xuôi anh cứ em một cái chậu nào cùng lấy cùng ly bà đây à, vô đi ơi vô vô vô vô này vô thằng bà bà nè chỗ mình có đó vô bọc chị khoa rồi một từ, từ, đây là, là, tư lên thì mình rồi đó một cảnh dập xung quanh rất là vui nha cả nhà tuy nghĩa địa nhưng mà rất là vui vẻ mọi người đã đến tham quan rất là đông nghĩa trang làm cái một khuôn mẫu mới còn bên dãy bên đây là khuôn mẫu cũ tự phát ai muốn làm cái nào làm khuôn mẫu mới làm rất là đẹp mọi người khẩn trương lại đi thăm mộ mỗi nơi một ít kết thúc một ngày của ngày thanh minh tháng 3 Hãy Trời dạ, mà nó, nó hành muỗng suốt chết rồi. Hồi nãy dở thấy gì nè, thấy gì nè. Ông này, cái này đủ luôn nè. Này mực. Dạ, dạ, cái tát đâu rồi? chưa chưa chưa chuyển chuyển qua bên đấy luôn nha chuyển qua bên ờ, đó nữa sống đứng đi qua đó cho ngon nè nè ờ. vô thôi có nước rửa ra bảy thì chùi luôn á hết luôn không có cái rồi nữa rồi giả lên luôn mà chụp hình vô vô vô vô ờ, dạ, dạ, dạ. vô vô vô cám cám vô cảm ơn cả nhà đã yêu thương quan tâm theo dõi nha ăn đi ăn uống đi bình thường anh tưởng anh vay vậy em muốn cho em muốn chứ nè cầm lên té ra đưa cho thằng này cầm với thằng này cầm với nè cầm vô này vô này vô lại à vô lại cho mình nè vô vô vô vô ơn cả nhà đã yêu thương quan tâm theo dõi nha và hẹn lại video sau nha chúc mọi nhà sức khỏe nha mọi chúng ta luôn luôn hướng về cội nguồn và tâm linh nha là điều tốt đẹp nhất ngày thanh minh là ngày đến giếng mộ và tảo mộ là trong tết đúng không để chúc nhà sức khỏe nha và hẹn gặp lại máy bay thank you chúc cả nhà sức khỏe nha máy bay và dưới chữ video có chữ màu đỏ nhá chúng ta xẹp vô và chúng ta bấm cho một lượt đăng ký nha và yêu thương kênh của mình Nguyễn cảm ơn cả nhà rất nhiều thank you và hẹn gặp lại video kế tiếp ạ à. bye bye